Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này nha anh em. Đấy thì trước khi mà đến với cái video mà nhận định phân tích các trận đấu mà ngày hôm nay tiến lựa chọn lên cho anh em thì anh em hãy uh, cùng tiến đảo qua về các cái mã kèo mà tiến đã cho trên YouTube cũng như là trên cái nhóm của tiến nhá. Đấy thì trước tiên trên YouTube thì riêng tối hôm qua thì tiến chỉ cho anh em là ba mã kèo thôi. Đó, đó chính là mã kèo uh, chặn BSR nữ với Wonbet nữ này cùng với chặn nữ Lyon với nữ Chelsea đó và cái trận thứ ba đó chính là trận U23 Iraq với trận U với ờ, U23 Việt Nam thì uh, riêng riêng hồi tối tiến chỉ cho anh em ba cái mã uh, cho anh em tại trên cái kênh YouTube chỉ ba cái mã kèo này thôi nhá đấy còn lại là trận Bồ Đào Nha với Lễ Tencent này cũng như là ý với anh hay là uh, Kazakhstan với Slovenia đều là nằm ở Euro được diễn ra vào lúc tối 10 giờ tối nay cũng như là rạng sáng ngày mai nhé anh em đấy thì tiến sẽ đảo qua cho anh em về ba cái mã kèo này đây trước tiên là trận uh, ờ, PSG nữ với Wolbet nữ này thì ở trận đấu này này ở trận đấu này tiến đã bảo anh em là vào Wolbet nữ được chấp đồng 0.25 ờ, đúng không đấy và ở cái trận đấu này thì uh, đây tiến sẽ cho anh em xem kết quả ở trận đấu này thì nữ Wolbet cũng đã giành chiến thắng trước PSG nữ với tỷ số là 1-0 nhé anh em đó còn thứ hai thứ hai đây thứ hai là cái trận giữa nữ Lyon với nữ Chelsea đây thì cái trận này tiến cũng cho anh em vào là cái mã kèo nữ Chelsea được chấp nửa trái đó được chấp nửa trái thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này khi mà nữ Chelsea thậm chí là thắng ngược luôn cái thằng Lyon với tỷ số 1-0 đó thì riêng hai mã kèo nữ anh em cũng đã húp chọn rồi đó còn cái mã kèo thứ ba còn lại trên YouTube mà tiến đã cho anh em đó chính là mã Iraq với Việt Nam đây thì trận đấu giữa Iraq với Việt Nam thì anh em cũng cũng có thể thấy này ở trận đấu này thì Tiến đã cho anh em vào mạnh cái mã kèo là cái thằng U23 Iraq chấp nửa một để trên YouTube nha anh em đó Tiến đã cho anh em mạnh cái mã kèo là chấp nửa một Iraq thì anh em đã xem cái trận giao hữu tối hôm qua cũng đã biết rằng là thằng Iraq nó đã ăn Việt Nam với tỷ số là 3-0 đó thì suy đi tính lại chỉ ba cái kèo mà mà Tiến bảo là cho anh em tham khảo thôi anh em cũng đã húp chọn ba mã kèo này đúng không anh em đó tuy tuy youtube chỉ là tham khảo nhưng tiến cũng phân tích rất là kỹ càng đấy và chúc mừng các anh em trên youtube đã theo tiến đã hấp chọn ba mã kèo này nhé đấy còn tại nhóm tại nhóm của tiến thì sao đây tại nhóm của tiến thì tối tiến đã đưa lên cái ba cái mã kèo đây thì anh em có thể thấy nè à, tiến đã bảo anh em là chọn u 23 oman được chấp uh, ờ, 1.5 và Ả gặp Xê Út được chấp một cả chặn cùng với Iraq ờ, chấp một cả chặn nè tiếng có nhấn mạnh nhá tiếng có nhấn mạnh với anh em là vào mạnh tay vào mạnh cái mã kèo này đó vào mạnh cái mã kèo là Iraq u Y gắt chấp một trước Việt Nam ok cho anh em đó thì riêng cái trận U23 gắt này anh em đã hút mạnh được mã kèo này rồi đấy còn hai cái trận này tiếng chỉ bảo anh em là vào nhẹ thôi đó anh em nhớ nhìn kỹ cái chữ mà tiếng ghi nha vào mạnh mã này là trận Y gắt này đó còn Oman thì tiếng đã cho anh em cái kèo Oman Oman đã nhận thất bại trước cái thằng uh, Hàn Quốc với tỷ số 3-0 thì anh em cũng đã gãy cái mã kèo này đó cùng với cái mã mà U23 Ả Rập Xê Út uh, ờ, chấp một hòa thì trận này hình như là là hòa với Thái Lan hai đều thì cũng đã anh em cũng đã gãy hai cái mã kèo này đấy nhưng bù lại anh em đã hấp full được cái mã kèo là U23 Iraq trừ 1 FT đây như là tiến đã nói có anh em trong nhóm hỏi tiến nè là vào ở gặp Xê Út chấp 1.5 được không anh tiến nói rất là mông lung chỉ chấp một thôi thì đây chỉ là những cái cái mã kèo mà mà tiến bảo anh em vào nhẹ thôi riêng mã kèo U23 Iraq là tiến bảo anh em vào mạnh đúng không tuy tuy là thắng chỉ mãi gắt là thôi bảy gãy hai mã kèo này nhưng chắc chắn là anh em trong nhóm tiếng cũng húp được rất là nhiều đó nên có anh em còn gửi lọc riêng cho tiếng nhiều nè đó những thông tin này tiếng không có tiện để gửi lên nhiều cho anh em xem nhé anh em chỉ xem cho tiếng cho anh em xem qua tham khảo thôi đấy những mã kèo mà tiếng thấy chắc chắn hơn tiếng sẽ nhấn mạnh vào cái mã kèo đó ok cho anh em đó thì nhóm của tiếng là như thế không phải lúc nào cũng ăn 100% nhưng những mã kèo mà tiếng nhấn mạnh thì đa số đều đều có cái tỷ lệ thắng rất là cao đó không phải riêng trong nhóm này có nhiều anh em nhắn tin riêng cho tiếng nữa nhiều anh em trong nhóm nhưng nhắn tin riêng ừ là em chỉ vào một mã y uh, ờ, chấp một cả chặn vào mạnh cái mã này thôi bỏ hai mã này được không anh em thì tiếng tiếng đã bảo là ok em em à, tiếng đã bảo là vào mạnh cái mã u 23 y thì cứ vào mạnh mã này thôi vào bỏ đi hai cái kèo này vẫn được đó thì nói chung cũng chúc mừng tất cả anh em trong nhóm nhé cũng như là anh em xem youtube đã húp được những mã kèo của ngày hôm nay đấy thì ok trong video này trong video này thì Tiến sẽ tiếp tục nhận định cũng như phân tích cho anh em ờ, các trận đấu tại vòng loại Eugo. Ờ, à, ờ, thì sau khi cái trận khai mạc giữa Kazakhstan với Slovenia này cùng với khuya ngày 24 cũng có rất nhiều trận đấu diễn ra quan trọng nhất là trận tâm tâm điểm giữa Ý với Anh này đấy thì bước sang ngày 25 bước sang ngày 25 thì cũng có rất nhiều các trận đấu tại uh, Elgo thì Tiến sẽ lựa chọn nhận định phân tích cũng như lên kèo trước cho anh em cái trận đấu vào uh, sáng ngày 25 đó càng sáng ngày 25 nhé anh em, trận đấu giữa Pháp, trận đấu giữa Pháp với uh, uh, Pháp với Hà Lan. Đây. Ok, Tiến sẽ nhận định và phân tích trước cái trận đấu này cho anh em nhé. Thì uh, trước khi mà phân tích nhận định trận đấu này thì anh em hãy cùng Tiến xem qua cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra cuộc đối đầu này nhé. Đây. À mà quên, trước trước khi mà anh em xem tỷ lệ kèo này, Tiến cũng có một cái số điều muốn chia sẻ với anh em. Đây, anh em có thể vào cái kênh YouTube của Tiến anh em thấy cái kênh mà thấy cái bài viết thấy cái video mà tiến đã ghim trên đây tại sao phải thua tha về bóng đá nè đó tại sao anh em lại thua tha sao vào trong bóng đá hay là có nên chơi bên ngoài quả thầu quả cọ hay không hay là có nên chơi trên trang thì anh em hãy nghe hết cái video này đó thì anh em có thể vào để xem những cái kinh nghiệm mà tiến chia sẻ cho anh em trong cái video này ha đó anh em cứ vào xem mà anh em nếu như uh, xem những gì tiếng nói coi có đúng với những tâm trạng của anh em không đó những gì anh em đã trải qua coi có phải uh, giống như những gì tiếng nói không đúng không anh em đó thì anh em có thể vào xem để uh, gúc uh, học hỏi thêm nhiều cái kinh nghiệm cũng như là là những cái bài học cho bản thân mình nhé đấy ok thì quay lại với cái trận đấu giữa pháp với hà lan thì uh, hiện tại uh, đây là cái trận đầu tiên của cái cặp đấu này thì tiến sẽ cho anh em xem qua thêm về cái bảng đấu hiện tại này đây về pháp với hà lan pháp với hà lan thì uh, đang được xếp ở cái bảng b nha anh em đó thì nhìn vào bảng b anh em có thấy nhìn vào bảng b anh em có thấy <coughs> là có Ireland này đấy cùng với uh, Rishi này hay là Ritata này đó nhưng mà nhìn trong cái bảng đấu này thì chắc chắn anh em có thấy là Pháp với Hà Lan chính là hai cái đội bóng mà, mà mạnh nhất tại bảng đấu này đó và là chắc chắn là hai đội bóng này sẽ cạnh tranh cái ngôi nhất nhì của bảng đấu này nếu mà so với cái thực lực của các đội trong uh, cái bảng hiện tại đấy đúng không anh em thì đây cũng như là cái trận mà mà chung kết sớm để giành cái uh, vị trí uh, tranh cái vị trí đầu bảng B đấy thì anh em có thấy Tiến sẽ cho anh em xem qua cái tỷ lệ kèo này đây thì nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo trận đấu này là đội chủ nhà Pháp chấp đội khách Hà Lan với mức chấp là nửa trái cùng với đó còn có mức nửa một này à, rồi mức 0.5 nữa này anh em rất là nhiều mã kèo đó thì à, ngoài ra còn có mã kèo thẻ phải góc này nọ các kiểu nữa nhưng hiện tại tiến lên video cho anh em trận đấu này khá sớm nên chưa có được những cái mã kèo thẻ cũng như là phải góc nha anh em đấy à, <coughs> nhưng với những cái mã kèo hiện tại thì à, à, anh em nhìn nhìn nhìn vào những mã kèo này à, cũng như là mã kèo tài xỉu này đây mã kèo tài xỉu cái chặn nhà cái đưa ra là 2.25 2.5 2.75 này rất là nhiều mã kèo tuy chưa có mã kèo thẻ kèo gốc hay kèo cả hai đội ghi bàn này nọ nhưng uh, hiện tại cũng đã có rất nhiều mã kèo để cho anh em lựa chọn để cho anh em tham khảo và chơi đúng không đấy nhưng chắc chắn với anh em rằng những cái mã kèo thẻ cũng như là mã kèo gốc à, thì cái trang này nó sẽ có nó sẽ lên đầy đủ cho anh em nhưng hiện tại cái trận đấu này nó còn quá sớm anh em nó còn quá sớm đó tới 2 giờ rạng sáng ngày 25 2 giờ 45 nhưng hiện tại chỉ mới ngày 23 thôi Tiến phải lên sớm video cho anh em để anh em có thể à, thấy được cái đề xuất từ YouTube đó nó mới xuất hiện được cái kênh YouTube của Tiến cho anh em xem video để tham khảo ok cho anh em đó thì do Tiến nhận định sớm nên chưa có nhiều cái thông tin ra sân chính thức về hai đội cũng như là huấn luyện viên của hai bên sẽ tung ra cái đội hình ra sân chính thức chính thức nào đó có những cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào thì nói chung trước giờ bóng lăn thì trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ đó một tiếng có khi là nửa tiếng tiếng sẽ sôi thật kỹ các mã kèo nhớ anh em nhớ nhé trước một tiếng hoặc nửa tiếng tiếng sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn nhất lên nhóm danh heo vì sao vì vì cái lúc đó là tiếng nắm được cái đội hình ra sân này biết được cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào rồi à, ra sân nè rồi rồi ra sân ra sao rồi ai là cầu thủ dự bị nói chung tiến nắm bắt được cái thông tin lúc đó tiến mới đẩy những cái mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em đó thì hiện tại trên youtube thì tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này nó khá là sớm nên tất cả chỉ dừng ở cái mức là tham khảo thôi nhá đó thì à, với những mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra một cái tỷ lệ kèo cho anh em tham khảo mà kèo tiến chọn ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua cũng như là phân tích về cái cặp đấu này nhá đây à, thì trước tiên trước tiên anh em hãy cùng tiến xem qua cái đội hình mà được triệu tập của đội tuyển pháp trước nhá đây thì à, đây là cái đội hình được triệu tập của đội tuyển pháp này hàng tiền đạo hàng tiền đạo thì có em Mbappe này Dembele của Barca này đấy rồi Griezmann của Atletico này cũng như gigu của AC Milan đó rồi Muani rồi uh, à, Thuram nói chung là đều là những cái tiền đạo đang có phong độ à, rất là tốt và đang chơi dạng đỉnh cao ở ở, ở bóng đá châu Âu hiện tại đó còn về cái hàng tiền vệ thì có ai này đó Camavinga này hay là Tchouameni này đó rồi uh, Kinley Coman này rồi Rabiot của Juventus nữa này đó rất là nhiều những những cái tiền vệ tiền đạo nói chung về cái đội hình của tuyển pháp thì anh em biết lúc nào cũng là mạnh mà vì vì là đội bóng đứng thứ top 5 thế giới thì thì uh, cũng như là là vừa cái vô địch cái uh, uh, World Cup năm 2018 nữa đấy thì một đội hình rất là mạnh đó là chuyện bình thường còn về hàng hậu vệ thì uh, có Varane của MU này hay Kunde của Barca này rồi Konate rồi uh, uh, Saliba đó và đặc biệt uh, hàng hậu vệ của MU chịu tập đến ba cầu thủ của Bayern Munich này đấy uh, hậu vệ của đội tuyển Pháp xin lỗi anh em nhé hàng hậu vệ của đội tuyển Pháp chịu tập đến ba cầu thủ của Bayern đấy còn về thọ còn về vị trí thủ môn thì có được uh, à, uh, à, Ella của West Ham này hay là Myran của AC Milan đó cùng với đó là Brique Samba thì đây là cái đội hình mà, mà được triệu tập của đội tuyển Pháp nhé anh em còn đây là cái đội hình mà triệu tập của đội tuyển Hà Lan Tiến cũng sẽ cho anh em tham khảo sơ qua này đó thì có những cái tên đáng chú ý nào cũng như là Memphis Depay của Atletico hay là Gakpo của Liverpool này đó rồi Wigos cái tiền đạo mà mà MU cũng chịu tập mà MU đã uh, uh, mua về mấy đây này đấy hay là lúc đờ dông của BSV đó rất là nhiều siêu sao luôn nha anh em Pháp cũng không phải dạng dừa ở ở cái ờ, giải đấu lần này đâu à, Hà Lan cũng không phải cái dạng dừa ở giải đấu lần này đâu xin lỗi anh em nhé à, rồi Frankie đờ dông của Barca này đấy rồi Simon BSV ngoài ra còn có à, à, vị trí hậu vệ rất là vững chắc như là The Lai của Bayern này hay là Van Dijk của Liverpool đấy cùng đó có Malakia của Manchester United đó nói chung nói chung thì cả hai bên đều có những siêu sao riêng cho cho cho cái đội hình của mình đúng không anh em nhưng đây là một cái trận đấu là là khởi đầu cho cái vòng loại này nên ờ, nhưng hai đội bóng này cũng là hai cái bạch đội mà mạnh nhất tại cái bảng B đấy chắc chắn là cái cuộc cạnh tranh mà nhất nhì bảng B sẽ quyết định rất là nhiều trong cái ờ, trận đấu ngay mắt này đúng không anh em đấy bạn em hãy xem qua về cái phong độ trước của đội tuyển Pháp đội chủ nhà nhé đây thì Pháp đã trải qua 10 ờ, trận gần nhất trên mọi đấu trường thì có được 6 ờ, chiến thắng và phải nhận 4 thất bại đó thì một cái phong độ tương đối tệ cũng không đến nỗi nào nha anh em và anh em cũng ờ, nhớ nhớ nhất là cái trận mà Pháp vừa phải nhận thất bại ờ, trước Argentina với tỷ số 3 3 đều trong cả hiệp chính lẫn hiệp phụ tại uh, chung kết uh, World Cup vừa rồi. Đó và chính Pháp đã bị Argentina uh, cướp đi cái ngôi vô địch uh, uh, World Cup 2022 đó sau cái lỗ sút luân lưu. Đó và Messi và cùng đồng đội đã lên ngôi ở cái uh, cuộc đối đầu này đây đây là một trận đấu phải nói là rất hay rất là hấp dẫn luôn nha anh em thì chắc là có nhiều anh em không thể bỏ qua được cái trận đấu của Argentina với Pháp rồi đấy đấy còn về phong độ của Hà Lan thì anh em có thể thấy này thì uh, Hà Lan có phong độ khá là tốt luôn uh, khá là tốt nha anh em khi mà trải qua 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì Hà Lan có đến uh, tổng cộng là 7 chiến thắng hai trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại trước cái thằng ờ, Argentina đây thì cái thất bại này thì thì chỉ nằm ở trong cái lọt xúc luân lưu thôi nha anh em đó nhưng mà trong hiệp chính trong hiệp đá chính đây anh em có thấy này trong hiệp chính thì hai đội cũng đã hòa nhau hòa nhau với cái tỷ số là hai đều đấy thì nói chung về cái phong độ của thằng Hà Lan à, Hà, Hà Lan trong ở 10 trận thi đấu gần nhất thì dường như là Hà Lan này đã bất bại trước mọi đối thủ đấy riêng cái trận hòa riêng cái trận thua này cũng là thua penalty và cũng đã hòa ngay hiệp chính với tỷ số hai đều đấy cũng được coi như là bất bại trên mọi đấu trường ở 10 trận thi đấu gần nhất với anh em đó một cái phong độ phải nói là khá là tốt dành cho Hà Lan luôn à, và trong lịch sử đối đầu trong lịch sử đối đầu thì à, Hà Lan cũng đã giành chiến thắng trước Pháp ở cái trận mà gần nhất đó thì ở cái giai đoạn lượt về Hà Lan cũng đã giành chiến thắng trước Pháp tỷ số 2 không ở cái giải mà uh, à, Nation Cup này tuy là ở lượt đi Pháp đã thắng à, Hà Lan với số 2-1 ngay trên sân nhà đó và quay trở lại sân nhà Hà Lan thì Hà Lan đã có chiến thắng ngược hay không trước Pháp đấy thì xét về tất cả thì à, thằng Hà Lan này cũng là một cái đội bóng à, đang có phong độ rất là tốt nên à, Pháp sẽ cũng không có dễ dàng để có thể đánh bại được Hà Lan đúng không anh em thì nhìn vào cái bảng xếp hạng anh em có thấy nè Pháp đang đứng ở thứ ba thế giới nhưng Hà Lan cũng không thua kém khi mà được FIFA đang xếp ở đến vị trí thứ sáu của thế giới hiện tại đấy và xét về tất cả những cái phong độ cũng như như là về cái lịch sử đối đầu và và về cái thành tích mà FIFA xếp hạng của hai đội trên bậc xếp hạng cách biệt nhau cũng không xa đấy và những ngôi sao trong đội hình nữa thì chắc chắn à, Pháp sẽ rất khó để đánh bại Hà Lan ở trong cái trận đấu này cho nên với cái mã kèo chấp mà nửa trái cùng với nửa một này thì Tiến sẽ ưu tiên cho anh em là đi vào cái cửa mà Hà Lan được chấp nửa một nhé anh em đó còn những anh em nào những anh em nào mà mạo hiểm mà muốn ăn cao hơn đó muốn ăn cao hơn nhưng bạn nghĩ trận đấu này sẽ về một kết quả hòa thì anh em có thể vào cái kèo mà Hà Lan được chấp nửa trái thôi để cho ăn cao chút xíu đấy ok cho anh em thì uh, Tiến sẽ chốt cho anh em Ghiên Tiến nha Ghiên Tiến sẽ chốt cho anh em các mã kèo trong trận đấu này là mã nào này đây Tiến sẽ chốt cho anh em là thằng Hà Lan được chấp nửa một nhá vì nếu như anh em nằm Hà Lan được chấp nửa một mà lỡ như có thua Pháp với tỷ số cách biệt một trái thì anh em chỉ thua nửa mâm thôi đó tuy lẫn ít nhưng chỉ thua nửa mâm thôi đấy và cùng theo đó là anh em dằn theo cái tỷ số cho tiếng anh em dằn thêm cái tỷ số là pháp thắng 1-0 trước hà lan cho tiếng đó ok cho anh em đây anh em dằn thêm cái cái, cái kèo là thằng pháp này thắng 1-0 trước hà lan anh em nhớ nhá đó thì hai đây là hai cái mã kèo mà tiếng cho anh em trong cái cuộc đối đầu giữa pháp với hà lan còn những mã kèo thẻ cũng như kèo gốc nó sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều nhưng hiện tại tiến chưa biết được cái đội hình ra sân của hai đội chính thức như thế nào đó cũng như là công hay thủ rồi cái hàng tiền đạo của ờ, pháp là ai ra sân rồi tiền vệ là ai ra sân cũng như hai bên này cũng vậy hết chưa biết được cái thông tin chính thức rồi chưa biết được các đội bóng này chơi với cái sơ đồ gì đó rồi từ đây tới từ, từ trong tối nay ra sân lỡ như có cầu thủ nào đó quan trọng trong đội hình mà bị chấn thương rồi sao đúng không anh em thì anh em biết đó về một ngôi sao mà bị chấn thương trong cái đội tuyển thì thì nó cái mức ảnh hưởng nó cũng ờ, khá là nhiều đúng không ví dụ như về cái thằng ờ, Hà Lan này thì ờ, uh, Memphis Depay, uh, Memphis Depay thì nó đang có phong độ khá là tốt và đang chơi với Atletico mà lỡ như nó gặp chấn thương thì Hà Lan phải chịu cái tổn thất gần như là là là à, rất là lớn luôn đúng không đấy nói chung là tốt nhất thì anh em cứ đợi trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng khi mà có được cái đội hình ra sân chính thức cũng như là biết được uh, cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào rồi chơi công hay thủ rồi ra sân với những cầu thủ nào ra sân rồi cầu thủ nào dự bị đấy lúc đó tiến sẽ đưa những cái thông tin chính thức cũng như là những cái mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm trên NFL đặc biệt là mã kèo gốc cũng như là mã kèo thẻ đấy và riêng cái mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu cũng vậy đó trước giờ bóng lăn đi tầm trước một tiếng lúc đó tiến sẽ soi kèo và gửi kỹ hơn cho anh em xem nhé đấy hiện tại thì đây chỉ là những cái mã kèo tham khảo thôi anh em nhớ nhé chỉ là mã kèo tham khảo thôi nếu như nếu như mà anh em muốn ờ, đầu tư lâu dài cũng như là đi với Tiến ở chặng đường ờ, Elgo này đó thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram à, kèo bóng cao Tiến Tiến có dán ở dưới video ở góc màn hình dưới video này đấy anh em nhìn vào là thấy liền Ok thì anh em cứ liên hệ với Tiến đi Nếu như thật sự mà anh em đang thua tha sao bờ Muốn cần vào nhóm của Tiến để gỡ gạt Đó thì anh em cứ liên hệ cho Tiến nhé à, Để vào nhóm của Tiến thì hoàn toàn miễn phí thôi nhưng bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện thì mới vào được cái nhóm của tiến nhá thứ nhất là anh em phải có được một cái trang chơi à, chung với tiến ok anh em anh em phải chơi cùng trang với tiến cái việc mà anh em chơi cùng trang với tiến thì tiến mới có thể kiểm soát được những cái mã kèo nó lên xuống như thế nào đó nó biến động như thế nào thì lúc đó tiến mới đẩy được những cái kèo nó chuẩn hơn cũng như là tiến cho anh em một mã kèo như cho anh em mã kèo Hà Lan được chấp nửa giá đúng không nhưng mà lỡ vô trận Hà Lan để đá dở quá đó nó thiếu người nó bị thẻ đỏ hay bị gì đó thì lúc đó tiến sẽ lập tức đưa thêm một cái mã kèo khác cho anh em vào để dằn lại hoặc là tiến sẽ kêu anh em anh em là bán luôn cái mã kèo này đó lúc đó anh em chỉ lỗ 10 đến 10 phần trăm thôi lỗ rất là ít đúng không đỏ hơn thua hết đấy à, lỡ như là là tiến không kêu anh em bán rồi sao tiến vẫn cho anh em mã kèo khác để anh em dằn lại chơi như vậy mới có lãi đúng không anh em chứ anh em đừng có tự chơi chứ banh bóng mà anh em tự chơi thích độ nào vào độ đó thì thì có chỉ có toàn thôi anh em đó cái tỷ thắng 50 50 thì nó rất là dễ sao vào luôn đó anh em cờ bạc anh em chơi bên bóng thì không có đường nào mà cái tỷ lệ ăn nó cao hết trơn á đúng không mình phải phân tích phải soi kèo phải soi kỹ từng cầu thủ từng đội hình lúc đó tỷ lệ thắng nó mới cao hơn được cho dù không chắc chắn 100% không biết trước được điều gì trong bóng đá nhưng có người mà nhận định soi kèo cho anh em đó dẫn cho anh em đi thì nó sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều đỡ hơn anh em chỉ một mình đúng không đó nói chung muốn vào nhóm của tiến hoàn toàn miễn phí thì anh em phải có một cái trang chơi chung với tiếng không được chơi bên ngoài qua thầu qua cò phải chơi cùng trang với tiếng ok chưa cái việc mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò nó cũng sẽ rất ảnh hưởng rất là nhiều đúng không nó vừa ăn like cắn like của anh em nè đó rồi chưa chắc như những cái kèo khuya như mấy trận Elgo là tụi nó chịu thức vô kèo cho anh em nữa lỡ như anh em đá vào chặn anh em đá thằng Hà Lan này mà bị dẫn trước đi nó rồi rồi anh em muốn dần lại mã kèo anh em gọi cho nó rồi nó không bắt máy rồi sao đúng không không không những gì mà anh em bị mắc kèo mà còn bị mắc like mắc cỏ tùm lum hết nói chung rất là lu bu luôn đó tốt nhất là chơi trên trang thôi anh em ok còn cái vấn đề thứ hai cái vấn đề thứ hai ở đây là anh em phải có một số vốn tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên ok cho anh em anh em phải có số vốn từ 1 đến hai củ trở lên đó à, đừng có cầm vài trăm mà xin vào nhóm tiếng làm gì hết anh em nhớ nha ít nhất cũng một hai củ trở lên ok thì anh em đáp ứng được hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram này tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm và cùng nhau à, đi ở trận đua phía trước tại euro này à, thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em yêu quý tiến thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là cái kênh uh, tiến bóng đá nhé à, và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mọi kèo mà anh em đã đầu tư đó và à, anh em hãy để lại một cái bình luận cũng như dự đoán tỷ số về cái trận đấu giữa thằng Pháp với cái thằng Hà Lan này. Đó, Tiến sẽ lựa chọn người dự đoán ờ, bình luận mà sớm nhất về cái tỷ số trận đấu này và cũng như là chính xác nhất, Tiến sẽ dành tặng 500k cho người anh em đó. Ok cho anh em. À, Tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây. À, chúc anh em có nhiều sức khỏe và luôn thắng ở cái mọi kèo mà anh em đã đầu tư.